12 và con 73 33 Ngày hôm qua thì chúng ta có 3 con lô hai nháy Lô cặp của chúng ta thì có cặp lô Xem nào ngày hôm qua của chúng ta Nhìn sơ qua thì chúng ta không có cặp lô nào anh em nhé Không có cặp lô nào Đầu 1 của chúng ta thì có 12, 15, 16, 18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 hai hôm chúng ta đều ăn được đề anh em nhé hôm trước thì chúng ta cũng ăn được uh, cái chạm mà uh, 6 là ai à, cái chạm 3 là con 36 này thì ngày hôm qua thì chúng ta không ăn được chạm nhưng mà chúng ta ăn được cái bộ đề 01 quá là tuyệt vời rồi thì cũng chúc mừng anh em ở trên kênh của chúng ta đã chiến thắng được con đề 15 này đó ngày hôm qua thì đề của chúng ta về 15 thì chúng ta đã ăn được con 15 này khá là tiếc về phần bạch thủ của chúng ta thì nó lại lộn mất con 20 này anh em nhé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 chúng ta lấy ở cái dãy 5 này kết hợp lên dãy 4 con 3 này và con 1 chúng ta lấy bóng của con 1 là bóng 6 anh em nhé bóng 6 này con 3 này ghép xuống con 6 này cho mình đọc thủ đề anh em nhé đọc thủ đề chứ không phải là song thủ đọc thủ đề của chúng ta là con 36 à, này càng của chúng ta là càng 7 chúng ta lấy càng qua số đầu tiên bộ số nhất ở giải tư này ghép vào thì chúng ta có càng 7 độc thủ đề 36 để chơi cho ngày mùng 7 tháng 4 này ngày mùng 7 tháng 4 của chúng ta đề về 36 thì chúng ta đã ăn được độc thủ đề 36 này càng của chúng ta là càng 736 thì chúng ta cũng ăn được cái càng 7 này anh em nhé tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta ở đây thì chúng ta có càng 8 này không bóng 5 này chúng ta có độc thủ đề là con 15 để chơi cho ngày mùng 8 tháng 4 ngày mùng 8 tháng 4 của chúng ta đề về 15 thì chúng ta đã ăn được độc thủ đề 15 này càng của chúng ta là càng 8 anh em nhé càng 8 này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 tí ở cái bảng chốt thì mình sẽ viết rõ cái bộ đề 12 ra đây là cái đường cầu độc thủ đề của chúng ta để chơi trong buổi chiều ngày hôm nay về cái bộ đề nữa thì anh em để ý luôn đây cho mình này cái bộ đề này ngày hôm qua của chúng ta thì cũng ăn được con đề 15 chạy trong buổi chiều ngày hôm nay là ngày thứ tư anh em nhé thứ tư ngày mùng 5 tháng 4 này dạy 3 và dạy 6 con số thứ ba và con số thứ hai ở dãy 6 và dãy 3 này hai con này ghép vào với nhau dãy 3 này dãy 6 này chúng ta có bộ đề 11 này bộ đề 11 để chơi vào ngày mùng 6 tháng 4 ngày mùng 6 tháng 4 của chúng ta đề về 11 thì chúng ta đã ăn được trong cái bộ đề 11 này em nhé. Tiếp tục thì chúng ta có bộ đề 13 này để chơi cho ngày mùng 7 tháng 4. Ngày mùng 7 tháng 4 của chúng ta đề về 36 thì chúng ta đã ăn được trong cái bộ đề 13. Tiếp tục thì chúng ta có bộ đề 01 này. Để chơi cho ngày mùng 8 tháng 4. ngày mùng 8 tháng 4 của chúng ta đề về 15 thì chúng ta đã ăn được trong cái bộ đề 01 này anh em nhé thì theo cái đường cầu này trong buổi chiều ngày hôm nay của chúng ta thì chúng ta có bộ đề 04 này bộ đề 04 của chúng ta thì có 040 này 090 này 545 này và 595 để chúng ta chơi cho ngày mùng 9 tháng 4 anh em nhé trùng cầu thì chúng ta vào tiền không trùng cầu thì thôi đó đây là cái bộ đề thứ hai để chúng ta tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay dàn 8 số anh em nhé về đường cầu lô thì ngày hôm nay thì ờ, mình cũng không chỉ cầu nữa lô thì hai ngày chúng nay chúng ta thì toàn bị lộn anh em nhé thì trong buổi chiều ngày hôm nay thì mình sẽ bắt cho em là bạch thủ lô là con 78 xong thủ lô 2112 đề sẽ bắt cho em là cái chạm không chạm 7 độc thủ đề của chúng ta là con bệnh một anh em nhé càng hai trùng cầu trùng kèo thì chúng ta vào tiền không trùng cầu trùng kèo chúng ta tham khảo thôi tất cả chỉ là dự đoán không có gì là chắc chắn 100% anh em nhé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 Hẹn gặp anh em buổi quay số chiều nay